Hello, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh kèo bóng lụm lố của mình. Thì hôm nay mình sẽ nhận định cho tất cả anh em cái giải ngoại hạng Anh nha. Thì cái giải ngoại hạng Anh nó đã trở lại rồi sau ờ, những chuỗi ngày nghỉ mệt của World Cup xong. Thì giải ngoại hạng Anh cũng đã trở lại và cái trận đầu tiên của giải ngoại hạng Anh đó là cái trận Benford và Tottenham nha anh em. Thì sẽ diễn ra vào 19 giờ 30 ngày 26 tháng 12 à, gặp à, ờ, Benford gặp Tottenham trên sân nhà của Benford thì anh em cũng thấy hiện tại thằng Tottenham đang đứng ở vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng và có 29 điểm sau 15 vòng đấu thì trận này Benford gặp uh, Tottenham cũng ông khá là lớn ở ngoài hạng Anh thì trong khi đó Benford đang đứng ở vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng và có 19 điểm sau 15 vòng đấu thì anh em nếu thấy cái trận này mà Tottenham có thể thắng được 3 điểm thì Tottenham sẽ vươn lên cái vị trí là đi thứ ba trên bảng xếp hạng nha anh em thì hiện tại trong cái phong độ gần nhất của hai đội thì anh em cũng thấy thằng Benford cái phong độ giao hữu ở ba trận gần nhất của thằng Benford Benford thì anh em cũng thấy Benford nó thua thằng à, Dorodet và Celta Vigo và hòa với Red Bull nha anh em thì trong khi đó Tottenham thì trong 3 trận gần nhất thì Tottenham đã thắng 3 thắng 2 và để hòa một rồi anh em thì trận gần đầu tiên là ờ, Tottenham thắng tới 4-0 và trận rồi Tottenham để hòa với Nai với cái tỷ số là một đều thì anh em thấy cái phong độ của thằng Tottenham cũng đang rất là tốt nha thì trong những lần đối đầu gần nhất của Tottenham và Brentford thì anh em thấy rằng đầu gần nhất là ngày 24 tháng 4 2022 thì trận này hòa trên sân nhà của Brentford thì cái trận này trước đó nữa thì Tottenham thắng Brentford với cái tỷ số là 2-0 còn cái đội hình dự kiến của Tottenham ở Benford thì anh em cũng thấy bên phía Benford chơi với sơ đồ 352 và sơ đồ thủ nha anh em thủ phản công nhanh còn Tottenham chơi với sơ đồ 343 hàng công cao nhất là Son Heung-min và Harry và Kulusevich thì anh em thấy cái đội hình của thằng Tottenham đang rất là mạnh nha. Thì bên phía ờ, các cầu thủ Benford thì không có cầu thủ nào mà gọi là nổi trội hết anh em. Thì trận này bên phía ờ, Richardson bên phía các cầu thủ ờ, với cái đội tuyển câu lạc bộ uh, Tottenham đang bị chấn thương nha anh em và Christian Romero cũng đang bị chấn thương thì cho anh em xem cái trận gần nhất mà Tottenham và Benford gặp nhau và tỷ số không đều đây thì hai đội này gặp nhau rất là ít thẻ vàng nha anh em rất là ít thẻ vàng tầm 3 thẻ còn góc góc thì tới 20 quả góc luôn anh em anh em có thể vào cái mã tài góc được nha thì hai này nó gặp nhau ở đá rất là nhiều góc anh em cũng thấy tới 20 quả góc thì anh em có thể vào cái mã tài góc còn cái tỷ lệ kèo mà nhà cái đưa ra là hiện tại nhà cái đang đánh giá cao hơn Tottenham đưa ra cái mã kèo là Tottenham chấp 0,5 và tài xỉu 2,5 thì cái trận này anh em vào cái mã kèo Tottenham cho mình tại vì thằng Tottenham nó đang có cái phong độ rất tốt ở ngoại hạng Anh nó đang đứng ở vị trí thứ tư ở ngoại hạng Anh thì anh em thấy cái phong độ của thằng Tottenham đang rất là tốt thì anh em có thể vào cái mã kèo Tottenham chấp 0.5 và tài xỉu 2.5 thì anh em cứ vào tài cho mình và anh em nằm thêm những mã tài gốc tài thẻ nữa thì cái đó tới trận đấu có cái đội hình chính thức á, thì mình sẽ cập nhật kèo trong nhóm cho tất cả anh em anh em nào đang xem này bên ngoài thì anh em cứ liên hệ trực tiếp qua bên mình mình hướng dẫn tất cả anh em đăng ký một cái trang và đưa anh em vào nhóm để anh em có thể chơi được những cái mã kèo bên mình cập nhật ra cho anh em luôn thì đến đây mình cũng đã nhận định xong cho tất cả anh em cái trận khởi tranh lại khi ngoài giải đấu ngoại hạng Anh thì anh em nào đang xem mà đang chơi ngoài qua thầu qua cò thì rất là khó đấu những cái trận ngoài hạng Anh này thì mình khuyên tất cả anh em hãy đăng ký một cái trang bên mình và mình đưa tất cả anh em vào nhóm để anh em có thể chơi được những cái mã kèo này luôn nha thì cái số thông tin liên hệ của mình là 0963 73 1346 hoặc là Telegram kèo bóng hai lúa của mình mình sẽ hướng dẫn tất cả anh em đăng ký một cái trang